dỗi việc là cả tất cả các bằng của nó môi phun à? mô bi phun mô bi phun bằng số thuê bao khác thì được số viettel ờ, thì nó ra đầu không chín số mobi nữa nó ra không 09 gọi là cái gì anh phải gọi là gọi gọi tổng đài mobi bằng số thuê bao à, bằng không tao tổng đài mới tao có sim mobi mà à. xem ờ, điện hàng hàng bây giờ về anh ơi chín không chín không à sưu tầm nó đôi con điện thoại Asia này là, là gì của em em mua mới luôn đấy con này mua là bao tiền 290 nghìn thôi mà là người đến đèn nó đèn trước nó nháy à, nó nháy. nháy theo kiểu nhịp điệu đúng của rồi. iPhone à đúng rồi lên là có 3 lít đó à? không người ta bán hàng người ta bán thế đúng không dạ. lô dạ, lô lô lô lô lô alo ạ alo ờ em à alo em chào anh ạ vâng ờ thế tình hình ờ, anh hỏi vậy là đến đâu rồi em xin tên của anh là cái gì cơ cái loại thông tin thì anh nói rõ được không ạ? ờ cái việc anh hỏi lúc vừa là đến đến đâu rồi? Anh muốn hỏi về thông tin gì anh? Vừa rồi anh hỏi em ấy. Hỏi tập này thì ờ, sao lại bạn khác tiếp nhận cuộc gọi của mình nhé anh? Sao lại bạn khác? Đủ em nghe đúng giọng em rồi, em đổi bạn khác rồi, thì lúc anh Dạ, rất là tiếc anh đang cần hỗ trợ thông tin gì anh không nói thì em không thể biết là mình đang cần hỗ trợ thông tin Lúc vừa anh mới gọi cho chuyện với em xong đúng không? Dạ không ạ. Tại vì có thể là anh gọi lên trước đó thì bạn đến được lên trước tiếp nhận cuộc gọi của mình, nên em không biết là cái nội dung mình đang muốn hỏi gì anh ạ thế bây giờ anh lại trình bày lại câu chuyện của anh đúng không vâng chị anh muốn làm thế bây giờ bây giờ là cái tổng đài này là có mất tiền không anh gọi lên tổng đài chín không chín không cúp phí hai trăm đồng một phút anh ạ đấy thế là đúng rồi vừa anh nói xong hết anh nói anh đã trình bày cái nguyện vọng và cái vấn đề của anh mất 15 phút xong thế là bạn bổ là rớt mạng à, có gì tí em trả lời à, tí nữa em sẽ trả lời anh sau anh chờ máy chút thế bây giờ bây giờ lại bắt anh anh kể lại từ đầu thế thì đùa em vậy thì à, nghe bạn anh muốn gặp cái bạn để chuyện viên trước đó đúng không ạ? Đúng rồi. Ờ. Vâng, chị em sẽ bảo bạn có nghe mình muốn gặp bạn đó thì sẽ chuyển lời đến bạn đó gọi lại cho anh bạn đó có có có hứa gọi lại cho mình đúng không ạ? Nhưng mà anh nghe giọng là giống giọng của em đấy. Dạ không, hiện tại trước đó rất là tiếc tại vì là rất là nhiều bạn đợi kia thì em không lại không thích là cuộc gọi mình. Đùa, thật không? Có nhưng có thật không? Có thật không? Anh có gặp lại bạn anh Chắc chắn là, là vừa rồi là không phải là là tiền của em, à, không phải là là em gì? Đúng rồi, vâng. Em thề đi. Em không biết là thế em thử thế thì em thề đi alo ừ thế em có dám thề không alo ạ à? ừ vâng thì bây giờ anh muốn gặp bạn đó hay là anh cần em hỗ trợ tin luôn thì anh phải cung cấp một nhu cầu em hỗ trợ được thế nhưng mà cả cái tổng đài là chỉ có hai bạn một em và bạn đấy nữa thôi gì dạ không rất là nhiều bạn hiện diện riêng khác nhau nên là anh gọi lên và địa chỉ bên trước trên nhà của bố thế thì nếu như không phải là em nhá nếu như không phải là em nhá thì làm sao mà em lại bổ là thế để em lối máy cho anh gặp bạn đấy ờ, vâng. ừ. thôi về này này em này em này anh bảo này alo anh muốn gặp bạn đó thì em sẽ bảo bạn đó gọi lại cho anh nhé bạn đó là bạn nào của em thì em sẽ chuyển đến bên em sẽ kiểm tra lại cái xem là trước đó anh trách nhiệm cuộc gọi của mình sẽ để à, bảo bạn đó nếu bạn đó hứa là gọi lại cho mình thì em sẽ bảo bạn đó gọi lại ừ, cho anh thế tí nữa là anh lại phải điện lại lần nữa thì lúc đấy là nó lại mất dạ, tiền không. Vâng. anh không ạ thì em sẽ bảo có nghĩa là thông báo đến bạn đó gọi lại cho mình nhé Thì bây giờ này nhá pin anh nó sắp hết rồi anh nói ngắn gọn nhà cho em dễ hiểu này em nhá vâng thế về giờ, như thế này này em hiểu không vâng ờ, lúc vừa ấy thì là, là, là, là, là tức là cái lúc mà cái đây tổng khoảng một tiếng đấy em hiểu không thì anh có đi ra ngoài có nét anh mua là cái thẻ là thẻ mobi em hiểu chưa vâng thế thì anh bảo là mobi năm chục thì nó lại đưa cho anh cái thẻ 500 em hiểu không vâng thế anh cũng biết đâu thì anh cứ thế anh nạp vào thôi anh nạp vào thì bây giờ là là là, là, là nó lại là cái thẻ 500 mà anh chỉ có 50 nghìn thì anh bảo thế để tao bắn lại cho mày là bốn trăm rưỡi em hiểu không ừ thế thì cái thằng chủ quán nó lại nhất định là nó không nghe bởi vì nó dùng việt theo thế thì anh điện lên tổng đài là là bây giờ là ý là bây giờ tài khoản của anh nó có 500 mobi mà cái không phải số anh điện lên cho em đâu bởi vì là số đấy của anh là nó là số khác anh phải dùng số này điện sợ nó lộ rồi bọn em lại trừ hết thì chết thế bây giờ là em có cách nào để mà em em em em em, em in hộ anh cái thẻ bốn trăm rưỡi được không để anh giả nó tức là tiếc tại vì là bên em lại không có cái hỗ trợ cái thẻ bốn trăm rưỡi phải làm nếu mà anh nạp với thẻ bốn trăm rưỡi anh nạp hai thẻ hai trăm sau đó anh nạp thẻ một thẻ năm mươi ờ, khổ thế nhỉ tức là anh mua là mua cái thẻ năm chục em phải chưa vâng ạ nhưng mà nó lại chốt đưa cho anh cái thẻ năm trăm. vâng ạ thì anh nạp vào là nạp vào xong rồi thì nó bảo là thế thì anh còn phải đưa cho bốn trăm rưỡi nữa em phải trả thế anh bảo bây vâng giờ tao chỉ có năm chục thôi mà mày đưa thẻ năm trăm thì mày nạp chứ à, tao nạp vào rồi thì bây giờ anh hỏi lên tổng đài là bây giờ có cách nào là em em em em em em in hộ anh cái thẻ bốn trăm rưỡi hoặc là cách nào để giá bốn trăm rưỡi được không anh chỉ lấy đúng năm chục của anh thôi chứ con người anh rất là dạ, thà rất là tiếc rất là tiếc tại vì là mình làm vào tài khoản thì chắc tổng đài em không can thiệp được như vậy đâu anh tại vì là mình đã làm vào tài khoản đã là thành công rồi thì rất là tiếc mình có thể là thương lượng lại với cái người chủ quán thế bây giờ anh hỏi em như thế này nhá thế thì một tổng đài mobi là là chỉ biết làm nhận tiền thôi chứ không biết trả lại khách hàng à thế bây giờ anh dạ, muốn trả lại thì làm sao tại vì cái thẻ cào của mình đã nạp thành công anh có thể nghe giải thích được không ạ ừ. cái thẻ cào của mình đã nạp thành công rồi và chuyển trong tài khoản của mình rồi thì nếu hiện tại thì bây giờ bên em không thể nào mà chuyển cái số tiền là còn lại của mình bốn trăm rưỡi cho số thứ ba khác được đâu ạ mình có nghĩa là mình nếu không thì mình có thể bắn cái số anh đọc số thứ ba để kiểm tra xem mình có đủ điều kiện để bắn không chuyển tiền không không bắn nó không nghe nó nó, nó, nó dùng việt theo ấy. em hiểu tức là nó dùng việt theo em hiểu rồi nhưng bên anh có nghĩa là cái nào cái thẻ cào của mình đã nạp thành công rồi anh có thể thương lượng lại với cái người bán thôi cái xe tổng đài thì thực chất bên em cương khổ lắm. bây giờ anh thật với em này như vậy đâu anh anh thật với em này đi hát ấy mà chung tiền nhau thiếu chung cứ là chung chung chi thiếu tiền nhau nó còn đâm chết nhau kia thì bây giờ này này bắt anh bây giờ này bảo mà cái thằng chủ quán này trông nó nó có khác gì đầu gấu đâu mà bây giờ Đúng vâng, em là vâng, của anh thảo luận bây giờ ý vâng anh bây giờ bây giờ anh hỏi em nha này em nghe em nghe cho kỹ này nhá alo vâng anh nói đi ạ thế bây giờ anh chốt dại là anh nạp 500 vào mobi rồi thế bây giờ là mobi là chỉ có thu tiền thôi và không có nhả tiền ra à? dạ không hiện tại thì có nghĩa là đấy là mình nạp thẻ cào vào thì bây giờ không có cách nào để lấy ra đâu có nghĩa là mình chỉ bắn tiền chuyển ờ... tiền thôi chứ không thể lấy cái thẻ lấy in ra cái thẻ khác được đâu anh thế tổng đài thì em không xác có nghĩa là thế là cái cái, cái mối quan hệ giữa tiền việt nam đồng và mobi là nó chỉ là mối quan hệ là suy ra chứ không phải là tương đương đúng không tức là là tiền đổi đổi ra được thẻ có nghĩa là ừ. có nghĩa mình đã nạp thành công rồi thì mình không có cách nào mà mình lấy lại ờ, bốn thế bây giờ anh hỏi em nhá thế thì có đúng là gì là tiền là đổi vào tài khoản là được nhưng mà tài khoản là không đổi ra được tiền đúng không thế thôi bây giờ này mình anh anh bây giờ này này kể cả là tiền phí anh. em này anh chấp nhận cắt sâu 50 cơ mà em chỉ cần đưa ra cho anh 4 lít là được thì có 50 anh em cứ anh thông cảm nhưng mà trên tổng đáy có thể cắt đọc được như vậy anh ạ ơ về bốn trăm rưỡi anh lấy 400 mà em cũng được được dạ, hiện tại rất là anh thông cảm thì em anh gọi lên tổng đài thì em chỉ là bên hỗ trợ về thông tin tiếp nhận thôi chứ có cái thông tin mình nạp nhầm như vậy thì bên em không thể nào mà in được đây, đây, đây, anh, anh, anh, anh, anh, anh, anh, anh nói anh nói nói nói nói chuyện với chị này alo vâng anh nói đi ạ ừ ừ ever. alo alo anh nói đi ạ ừ, bây giờ như này ờ, em nhé thì thực ra là có một cái bạn bạn ấy đến bạn ấy làm cái thẻ là thẻ mobi là 50 em hiểu không em hiểu rồi ừ. vâng em hiểu rồi nhưng bây giờ mình em anh có thể nghe giải thích một chút được không tại vì mình nạp tiền vào bây giờ mình thử em có em ý em là mình chỉ có cách là mình chuyển cái số tiền đó vào một số thuê bao khác được thôi chứ bây giờ mình không thể lấy lại được là cái thẻ nào mình đã nạp thành công rồi mà mình lại lấy ờ, lấy không lại phải uh, bạn ơi bạn ơi bạn ơi bạn ơi bạn ơi mình mình mình chỉ nói chuyện với bạn này này Vâng. Mình thì trước đây là mình không dùng ờ, bên Mobi mà mình dùng bên Viettel. Vâng. Bạn hiểu vấn đề không? Thì vâng ờ, bên Viettel thì mình tức là bên mình là nó có cái cái cái cái cái cái nó có cái cái cái thủ tục là chuyển đổi từ tiền tiền của của tài khoản thế này là ra tiền tiền Việt được thì mình nghĩ rằng bên Mobi là cũng có cái việc đấy chứ nhỉ? Tại hiện tại thì trên tổng đài em không có cái cách nào để hỗ trợ như vậy đâu anh ạ. Có nghĩa là mình đã nạp vào rồi thì mình có thể chỉ có thể chuyển cái tiền đó sang số tài khoản của số Mobi khác thôi. Còn với cái thông tin này thì anh thì bây giờ mình... anh anh anh cứ lấy 300 cũng được, 300 dạ, nữa vâng. cả. Ở đây bạn ơi, dạ, giờ tức là bây giờ bạn ơi, bạn ơi tức là, là là là cái bạn bạn này bạn ấy lấy 300 nghìn thôi thôi cũng cũng được thì là bạn xem là thu xếp tạo điều kiện có được linh động họ họ em rất họ mấy cảm tại vì là trên tổng đài em không biết là nếu như sau đấy thời gian cửa hàng mobi xem là bên em có thể hỗ trợ được không chứ trên tổng đài cũng như bên em cũng không không có cái thông tin nào mà hỗ trợ được anh thực sự ra cửa hàng mobi thôi có được không anh nhé ra cửa hàng mobi à vâng thế anh thử ra cửa ừ, hàng mobi thế đây đây bạn bạn bạn bạn giữ máy bạn bạn sờ máy tí bởi vì là cửa mobi thì nó ngay cạnh bên quán mình mà nhá bên trung tâm mobi cửa vâng. hàng này vậy thì mình qua có thì mình ờ, vâng anh có anh có thể ra xem là bên em có thể hỗ trợ được không chứ hiện tại thì bên em chưa có cái thông tin nào mà mình làm rồi thì bên em lấy lại được cái thẻ vàng như vậy thì anh thử liên hệ lại cửa hàng giúp em nhé. Đây, đây, chị, chị, chị, chị, chị, chị nói chị nói chuyện với với với với với với cái chị tổng đài này nhá. Alo. Alo. Alo ạ. À? Dạ vâng, cảm ơn sinh ạ. Vâng, em chào anh ạ. Ừ. Ờ, bạn ơi, mình uh, có thể giúp gì được cho bạn nhỉ? em thấy có khách hàng hỏi là mình đã nạp thẻ cào vào rồi nhưng mà lại muốn lấy rồi. Ờ, có nghĩa là lấy lại cái thẻ cào nhưng mà tôi định bên mình thì em không có cái trên tập này không có cái hướng nào em bảo là khách hàng có thể tăng giá chẳng có thể hỗ trợ được không thôi ừ, tức là như này từ bởi, bởi bởi vì như này nhé bạn nhé thì tức là cái việc này thì là các bạn đã sang bên này rồi bạn hiểu vấn đề không vâng các em bạn đã, đã sang bên bên à, hàng mình mình vâng. mình đây rồi mà mình không hiểu lý do gì nhưng mà tổng đài viên như bạn bạn lại đẩy hạ sang bên tổng đài như thế à, sang bên cửa hàng như thế thì mình thấy là buồn cười đấy dạ nhá. Dạ. Vâng, em không có nghĩa là không phải là có nghĩa em thử họ bảo là khách hàng từ hỏi không, em không chắc chắn là có được hay không. Thì tại vì cái quy định thì không thể nào mà lấy lại ra được, nhưng mà khách hàng vẫn khẳng Xin hỏi là, là danh số của bạn là bao bao nhiêu nhỉ? Xin hỏi là danh danh số của bạn là bao bao nhiêu? Vâng, danh số của em 8278 anh ạ. Bao nhiêu nhỉ? Danh số của em 8278 anh ạ. Ờ, xin hỏi 278 là đang ở khu vực mấy? Vâng, em đang ở khu vực Hải Phòng anh ạ khu vực hải thì em cũng đã giải thích cho khách hàng là mình đã nạp rồi thì không thể lấy lại được nhưng khách hàng bảo là với movie bắt buộc phải làm như thế và em bảo là có nghĩa là tên kể cả là gọi đến tổng đài là các cửa hàng thì bên em đều có nghĩa là tên mình đều không thể là lấy lại được như vậy anh ừ, thì ừ, tức là nhá, nếu như mà lần nếu như mà có lần sau ấy, thì bạn lên uh, gửi thông tin để vâng. phòng ban phía sau các phòng ban phía sau hỗ trợ bạn nhé đây vâng. bạn bạn gặp khách hàng tại vì là cái này thì... bạn, bạn gặp khách hàng trực tiếp này alo alo alo alo alo vâng ạ chị à, chị à, chị à, chị chị à alo ạ. Chị đến nước này rồi thì em thật chị này, này, bây giờ thôi tóm lại là bốn trăm rưỡi thì em chỉ lấy 200 thôi để em anh mỗi người chịu một, chịu một tí được. Thì với trường hợp này thì em sẽ ghi nhận để hỗ trợ chuyển bộ phận liên quan để hỗ trợ người anh giải thích cho mình nhưng không đồng ý. Tôi ờ, phải có hai cái trăm bạc mà thế thì rồi chị Bây giờ chị bây giờ chị bảo em ra cửa hàng em cũng ra rồi. Thế bây giờ lại chị lại bảo là, là chuyển phòng ban phía sau Thế sao chị cũng bảo chuyển phòng ban phía sau ngay từ đầu đi Sao bây giờ chị lại bảo chuyển phòng ban phía sau Em em cho em cái số điện thoại của mình để em có nghĩa là em không chắc chắn là có thể lấy lại được số tiền đó em ghi nhận được chuyển chứ em không chắc chắn được lấy lại được số tiền đó thì em sẽ ghi nhận được chuyển bộ phận liên quan để hỗ trợ cho anh nhé mấy giờ mấy giờ mấy giờ mấy giờ anh đọc số cho tao anh nạp giúp em ạ à. em đang điện cho chị bằng số tao này đây số tao tiền nộ ra là rách việc chị cũng không hiểu à số anh đang kết nối lên tổng đài anh nào nạp năm trăm nghìn đúng không ạ không được không phải không phải số này em làm sao em ngu gì em dùng số đấy số đấy nó còn năm trăm mấy của em mà chị anh đọc số thứ ba thì em mới kiểm tra được cái đâu em ghi nhận để kiểm tra được chứ anh không đọc số thứ ba thì em không kiểm tra được đâu anh thôi chị cứ cứ cứ ghi là, là số này của em đi chứ bây giờ số kia của em là có 500 bạc bây giờ các chị thì em rất là mất cảm tại vì là mình phải có số điện thoại em mới ghi nhận được trên cái số đó anh ạ còn anh không không đọc số thứ ba thì có nghĩa là bên em chuyển bộ phận liên quan để hỗ trợ cho anh thôi chứ em không phải là em lấy lại cái số tiền đó của anh được rồi em phải đọc số thứ ba không chín ba một không chín ba một ạ à? chín một không vâng ạ JQK Anh đọc lại giúp em ạ 0931 Vâng ạ 910 Anh đọc tiếp đi ạ JQK Anh ơi hiện tại thì bên em không có số nào JQK đâu anh ba cái số sau này mình phải để mình phải để ở trong cái phần sau sau chứ bây giờ đọc hết ra cho chị thế là nộ hết là chị em rất là anh thông cảm thì anh anh gọi lên tầm này anh không đọc tắt số thì em không được tra được thông tin đâu ạ thế được rồi thế chị tắt máy để để em suy nghĩ xem là cô lên đọc đọc hết không anh nhá vâng em cảm ơn anh ạ có thể em sẽ gặp lại em chào anh ạ à, đọc hết ra bây giờ nó sẽ kết việc thì đọc hết ra bây giờ thì cắt đéo rồi mình tôi nói đùa đấy lúc đây không phải tổng đài đây là con con bạn tôi đấy tôi giả vờ đấy nhá địt mẹ ma nó đến tận nhà nó kiện là chết mẹ nhờn với tổng đài mà bọn này bên thứ ba hỗ trợ thôi tổng đài gì Điện ờ, điện ừ. ừ cụ làm thế này thì tổng đài điên đấy chất tỏ trong máy nhá bây giờ nha đúng không tiền mặt thì đổi ra được được tiền trong trong trong trong điện thoại hết tiền trong điện thoại không đổi ra được tiền mặt à